Xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh khởi nghiệp ngược cùng với Nghĩa Maker và tôi là Nghĩa Maker chuyên gia về digital marketing. Thì uh, kênh ờ, khởi nghiệp ngược chuyên chia sẻ về các cái kiến thức cũng như là cái tư duy cũng như là về chiến lược trong việc kinh doanh dành cho người khởi nghiệp cũng như là chủ doanh nghiệp đặc biệt là trong à, lĩnh vực về, về giáo dục đào tạo là một trong những lĩnh vực tôi yêu thích nhất và chủ đề của video ngày hôm nay cũng rất là liên quan đến à, lĩnh vực giáo dục đào tạo đó chính là vấn đề liên quan đến à, à, thiết kế một cái web mà dạy học trực tuyến một cái web e-learning thì hiện tại là đang là tháng 2 của năm 2020 và thời điểm hiện tại này thì đang có một cái dịch đó là ờ, dịch mà uh, virus corona đấy corona thì nó đang hoành hành ở ở Trung Quốc cũng như là các cái nước uh, láng giềng thì Việt Nam cũng là một trong những nước mà có ảnh hưởng chính vì vậy cái việc là đào tạo trực tuyến thì tự nhiên nó trở nên ờ, thành một cái phong trào cũng như là rầm rộ lên đó và rất nhiều uh, thầy cô cũng như là các cái bên uh, uh, cơ quan về các cái cơ quan tổ chức hay là các cái doanh nghiệp cũng hỏi mình về cái việc là à bây giờ uh, một cái website thực tế về e-learning thì mình triển khai cũng như là mình sẽ thiết kế trông nó sẽ như thế nào và đồng thời thì thì uh, cụ thể mình sẽ sử dụng như thế nào thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm uh, demo trên một cái một cái web thực tế của khách hàng của mình đã làm đã triển khai thiết kế web e-learning web dạy học trực tuyến ở EduWeb thì để các bạn có thể xem được mẫu thực tế đấy thì website này nó là website về nói lắp à, chữa chuyên chữa nói lắp nói ngọng đấy chuyên chữa về nói lắp nói ngọng đấy thì uh, địa chỉ của nó là nói lắp.com đấy này ờ, đây là trung tâm mà mình mình triển khai ngoài việc triển khai làm web cũng là triển khai cả cái việc là uh, marketing thì hiện tại đây là một trong những trung tâm mà mà uh, có thể khẳng định là chất lượng số 1 Việt Nam về chữa nói lắp và chữa nói ngọng đấy nếu bạn nào ở Hà Nội cũng như ở Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể uh, liên hệ với cái bên trung tâm uh, luyện giọng nói hay chữa lắp com này là đơn vị chủ quản của chữa lắp com này để các bạn có thể tham khảo về chữa ngọng hay chữa lắp đặc biệt là các thầy cô giáo đúng không ạ chúng ta cũng phần phải có một cái giọng nói chuẩn thì các bạn hoàn toàn có thể uh, đăng ký ở đây này đăng ký miễn tư vấn miễn phí ở trên uh, ờ, nói lắp com để được cái các cái chuyên gia cũng như là chuyên viên ở bên nói lắp com họ tư vấn cho mình đấy tôi cũng quảng cáo quảng cáo họ hộ đối tác của tôi một, một lúc một chút thôi ok chưa thì ngày hôm nay thì mình sẽ demo trên cái web này để cho các bạn xem thực tế thì uh, các bạn truy cập vào nếu mà giao diện máy tính thì nhìn sẽ như này đấy còn bạn nào giao diện điện thoại thì nhìn sẽ uh, khác đi một chút đấy thì đây mình sẽ demo giao diện máy tính này các bạn nhìn đây là một website đã triển khai và đang dạy học trực tuyến nhá đấy đầy đủ luôn nhá đấy mình sẽ lướt qua một lượt đã đấy đây này các danh sách khóa học này đấy rồi là luôn là có tư vấn đấy các thông tin liên quan rồi cảm nhận học viên đấy cảm nhận học viên thì các bạn nếu mà video cảm nhận học viên thì các bạn hoàn toàn có thể update ở trên YouTube đấy YouTube giống như ở trên kênh YouTube của của khởi nghiệp ngược cùng với nghĩa maker ấy thì chúng ta có rất nhiều các cái video về cảm nhận học viên của nghĩa trong vòng 5 năm qua mà trong quá trình mình đào tạo đấy là à, một năm trước thì mình bắt đầu lấy cảm nhận học viên thôi còn à, một năm gần đây thì mình hơi lười một chút không lấy cảm nhận học viên đấy thì demo một cái web trang chủ trông nó sẽ như này nó sẽ có đầy đủ các cái kêu gọi hành động này các cái đăng ký để tư vấn thông tin này rồi là có cả các hotline này nhắn tin Facebook nhắn tin ờ, để lại tin nhắn hoặc là địa chỉ bản đồ này đấy rất là đầy đủ nhiều cái khác nhau à, cái web học trực tuyến thì bây giờ mình sẽ giới thiệu nhé đầu tiên thì các bạn nên quan tâm cái đầu tiên web học trực tuyến đấy là các bạn nên quan tâm phần đăng ký này đăng ký đăng nhập này làm sao cho nó dễ sử dụng nhất bởi vì cái việc học viên của chúng ta à, họ rất là mong muốn khi họ đang tìm hiểu thông tin rồi họ tìm hiểu thông tin về khóa học rồi thì họ rất là mong muốn là được tham gia khóa học này họ mong muốn được ờ, được ờ, sở hữu khóa học này đấy chính vì vậy thì cái đầu tiên mình cần quan tâm ngoài cái việc giao diện tôi không nói chắc chắn là cái giao diện nó sẽ phải nhìn chuyên nghiệp và đẹp đấy các bạn lướt qua một giao diện thì bao giờ cái đấy là đầu tiên rồi mình sẽ không bàn tới nữa mà bây mình bàn tới cái sử dụng đấy thì cái việc đăng ký đăng nhập là việc rất quan trọng mình làm sao nó phải là dễ sử dụng nhất Đấy, như ở đây thì mình đang đang là cái cơ chế mình đang đăng nhập admin rồi. Đấy các bạn nhìn thấy này. Đấy, đây còn có cả tên của mình, người làm làm web của cho cho, cho cái trung tâm này. Thì bây giờ mình sẽ để mô luôn vào cái trang web là chưa đăng nhập nhá. Đấy. Chưa đăng nhập nhá. Thì các thầy cô cũng như là các giảng viên cũng như là các các các, uh, các quý quý bạn mà đang muốn triển khai web thì các bạn xem cho kỹ. Đây. Ví dụ như đăng ký này. Đấy đăng ký thì chúng ta sẽ cho cái học viên của mình đăng ký thông tin và họ có thể tự tạo tài khoản luôn đấy tự tạo tài khoản này tự tạo mật khẩu đấy và đây là thành viên mới hoàn toàn miễn phí đấy hoặc là ví dụ như đăng nhập đấy ô đăng nhập rất dễ mọi thứ đều là cái giao diện ở bên EduWeb thì chúng tôi là uh, cấu trúc nào mọi thứ nó đều là tiếng Việt đấy còn uh, nhiều bên khác thì có thể họ sẽ uh, làm cái hệ thống mang tính chất nó hiện đại của nước ngoài đấy của nước ngoài và họ bê về và nguyên như thế để sử dụng để triển khai e-learning vào ví dụ như các cơ quan này hay là các doanh nghiệp để đào tạo nhân viên này hay là các cái trường học để dạy cho học sinh sinh viên thì họ hay để là nguyên là cái phần là English là để tiếng Anh đấy thì nhiều khi học viên hay là chính những người sử dụng đúng không ạ chính thầy cô cũng như là chính giảng viên hay là chính như là quý bạn là người đang làm đào tạo thì đôi khi không phải là cái gì mình cũng biết đặc biệt là những cái về kỹ thuật nó nó nó có những cái ngôn từ chuyên môn về tiếng Anh thì đôi khi mình không biết hết đấy thì riêng bên EduWeb thì mọi cái thông tin ở trên website là đều Việt hóa hết bởi vì ưu tiên là dùng cho người Việt chúng ta đúng không ạ đấy đăng đăng ký này đăng nhập thì các bạn chỉ cần đến đây nó sẽ hiện lên một cái pop up một cái cửa sổ để chúng ta dùng luôn đấy thì như thế đăng ký đăng nhập ok chưa à, rồi mình sẽ quay ra trang chủ này ngoài cái việc đầu tiên là chúng ta chú ý đến việc là đăng ký và đăng nhập thì cái thứ hai chúng ta cần chú ý là vào khóa học đấy vào khóa học đấy ví dụ bây giờ mình vào khóa học cụ thể đấy vào khóa học thì thông tin của nó phải đầy đủ thông tin của nó phải đầy đủ đấy ví dụ như phần đánh giá này khóa học này rồi là à, đánh giá của học viên này cũng như là phần nội dung nội dung khóa học đúng không ạ đấy giới thiệu nội dung khóa học ở đây thì mình ờ, có lời khuyên là cũng không không cần không nhất thiết là phải giới thiệu quá chi tiết ở trong cái phần khoa học này và mà các bạn hãy tập trung vào giới thiệu cái những cái cảm nhận của học viên này à, cũng như là cái nội dung chi tiết trong khóa học chứ không cần phải chia sẻ quá nhiều cụ thể vào phía bên trong khóa học mà các bạn chỉ cần chia sẻ tổng quan làm sao cho cái học viên của mình họ hiểu là à học cái chương trình này họ sẽ được cái gì đặc biệt là cái phần nội dung này đấy các bạn trình bày làm sao cho học sinh học trò của mình hay là những cái học viên online hay là những cái đồng nghiệp mà học trực tuyến đúng không ạ bởi vì thời điểm hiện tại này nghĩa cũng đang triển khai cho nhiều cái cơ quan ở trong nhà nước cũng triển khai cái việc học e-learning bởi vì cái dịch corona nên là các bạn đấy cũng triển khai học như thế thì các các quý bạn các quý quý vị khách hàng ấy thì các bạn hãy nhớ làm sao trình bày nó dễ hiểu dễ hiểu để cho học trò của mình họ nắm bắt dễ dàng nhất đấy là cái thứ hai đúng không ạ thứ hai về khóa học và cái thứ ba mà chúng ta cần phải chú ý ở trên một cái website mà dạy học trực tuyến này dạy học online này hay là website in e learning này đấy triển khai để đào tạo dù bất cứ đối tượng nào thì cái phần thanh toán đúng không ạ trừ trường hợp là bạn nội bộ bạn không bán ra ngoài không bán cái cái chương trình à, đào tạo của mình ra ngoài thì các bạn không cần quan tâm đến cái này nhưng mà cái này nếu bạn là người kinh doanh khóa học chẳng hạn hay là đào tạo trực tuyến chẳng hạn đúng không ạ hoặc là bạn là thầy cô đấy kinh cung cấp cái khóa học cho những học học viên của mình thì các bạn cần quan tâm phần thứ ba đó chính là thanh toán đấy phần thanh toán ở đây mình sẽ thanh toán thử cho các bạn xem này đấy các bạn ấn vào nút tham gia nhé khi các bạn ấn vào nút tham gia ngay lập tức nó sẽ đưa bạn đến một cái chỗ là điền thông tin nếu trong trường hợp bạn đã có tài khoản rồi thì bạn sẽ à, đăng nhập vào đăng nhập vào trước và chúng ta sẽ thực hiện đấy còn trong trường hợp chưa có tài khoản thì sẽ đăng nhập và chúng ta có rất nhiều hình thức để chúng ta có thể thực hiện chúng ta có thể là chuyển khoản ngân hàng qua cái thông tin của thầy cô chẳng hạn hay qua thông tin của của uh, của cái người mà mà uh, thiết kế ra chương trình học chẳng hạn của th qua thông tin của giảng viên đấy ngoài ra chúng ta cũng có thể là thực hiện là thanh toán online đấy bây giờ cái mọi cái thứ về online nó rất là dễ dàng rồi nó rất là tạo điều kiện cho chúng ta là thực hiện cái việc học tập trực tuyến ở trên các cái website mà dạy học online dạy học uh, e-learning đấy rất là dễ đấy website đào tạo trực tuyến là thanh toán online đấy là phần thứ ba à, cái phần thứ tư là mình thấy cũng là một cái rất là quan trọng đây mình sẽ chú ý cho các bạn này à, đó chính là cái phần liên hệ bởi vì hầu hết ờ, cái việc mà chúng ta tham gia một cái chương trình đào tạo đúng không ạ thì cái mục tiêu của chúng ta là làm sao đó để đạt được kết quả gì đó từ cái chương trình ví dụ như cái chương trình ở trên trang web mà đối tác của tôi này đây là à, chuyện nói lắp đi thì cái việc học viên là họ rất mong muốn là sửa cái tật nói lắp của mình làm sao để ăn nói nó bình thường Đấy và cái việc là chúng ta cần phải có thêm phần thứ tư đó chính là cái phần mà liên hệ này. Các bạn nhìn là các cái phần liên hệ ở đây này. Làm sao đó để cái học viên của mình khi họ cần cái sự hỗ trợ, họ cần liên hệ thì ngay lập tức họ có thể là sao? Liên hệ qua các cái phương tiện thông tin ở đây để làm sao giảng viên có thể tương tác hỗ trợ cho họ trực tiếp. Đấy. Ở đây là cái cái, cái mình chưa đăng nhập nhá. Bây giờ mình sẽ vào cái bên uh, web bên này mình sẽ đăng nhập vào rồi và mình sẽ vào cho các bạn thử bên trong khóa học như thế nào đấy bên trong khóa học đấy là cái thứ năm mà chúng ta cần chú ý là bên trong khóa học trình bày nó cũng phải dễ hiểu trình bày nó cũng phải thật sự là khoa học ví dụ ở đây mình mình là là quản trị viên rồi nên là mình có thể đăng nhập vào luôn không cần phải mua khóa học nữa đấy đấy các bạn nhìn nhá đấy thì bên trong cái giao diện rất là dễ sử dụng kể cả trên cái giao diện về mobile trên giao diện về điện thoại thì nó cũng rất là dễ sử dụng đấy và cái việc là giảng viên hoàn toàn có thể chỉnh sửa ngay lập tức ở trên đây Nếu các bạn là một ờ, khách hàng ở EduWeb Đấy, đơn vị mà thiết kế web ờ, dạy học trực tuyến giá tốt số 1 Việt Nam thì các bạn sẽ được tặng luôn một cái chương trình học trực tuyến để hướng dẫn sử dụng cái website như thế nào, hướng dẫn sử dụng website như thế nào cho nó thật sự là dễ dàng. Đấy, giảng viên hay là cái người kỹ thuật ở trung tâm đào tạo của các bạn hay là người kỹ thuật ở cơ quan của các bạn đấy à, doanh nghiệp của bạn hoàn toàn có thể được hướng dẫn rất chi tiết để các bạn có thể sử dụng được website bởi vì chúng tôi hiểu rằng là các bạn không phải là ai cũng giỏi về kỹ thuật đúng không ạ đấy thì các bạn có thể chỉnh sửa ngay trực tiếp ở đây đó rồi cái giao diện rồi cái cách chuyển bài của chúng ta đúng không ạ bài tiếp theo này đấy chúng ta chỉ cần ấn chữ tiếp theo nó sẽ tiếp tục sang tiếp tục sang đấy ngoài ra nó cũng có nhiều cái chức năng khác để tích hợp vào ví dụ như chức năng làm bài kiểm tra này à, chức năng về về ờ, trắc nghiệm câu hỏi này Đấy, hay là chức năng về tải tài liệu xuống này rất nhiều chức năng khác nhau cái này là tùy vào mỗi một cái đơn vị cũng như là tùy vào mỗi một cái cá nhân đào tạo thì bên ờ, mình sẽ uh, tích hợp vào để cho các bạn làm sao dễ sử dụng nhất đấy chứ không có bên nào là mẫu chung cho một tất cả cả mỗi một bên đều có một cái nhu cầu khác nhau và học viên đều có một cái thói quen khác nhau cho nên là ngay cái việc là nếu bạn làm bên đào tạo ấy thì bạn làm cái gì đó nó phù hợp với học viên của bạn là được cũng đừng quá quan trọng quá nhiều thứ đúng không ạ mà quan trọng nhất là nó phải phù hợp với học viên của mình chứ không phải mình cứ làm cho cái web nó thật sự là phức tạp lên mà nó không phù hợp học viên mình thì nó cũng rất là là không không tốt đấy cho nên làm sao đó để nó phù hợp thực sự phù hợp với học viên của các bạn là tốt nhất đấy ok chưa đó thì cái học rất dễ học rất dễ học luôn đấy và rất dễ truy cập rồi là nếu như mình không muốn ở trong cái giao diện học nữa mình có thể ấn vào dấu x ở, ở, ở góc này và mình sẽ quay trở lại ra trang bên ngoài rất dễ sử dụng kể cả trên giao diện về điện thoại cũng rất là dễ sử dụng để tiện bởi vì thời đại ngày nay thì đa phần những cái người học của chúng ta hay là những người mà thực hiện tham gia y đào tạo trực tuyến e-learning thì họ dùng chủ yếu là trên điện thoại là khá là nhiều phải chiếm tới 70% Đấy, chiếm tới 70% bởi vì mình cũng là một người đào tạo thì mình thấy được cái học viên của mình là đa phần họ sử dụng ở trên điện thoại rất rất nhiều. Đấy, cho nên quý anh chị cũng nên nên chú ý. Đấy thì tôi gợi ý cho anh chị như thế Nên chú ý phần số 5 đó chính là phần bên trong Làm sao trình bày, làm sao cái giao diện nó dễ sử dụng nhất cho cái đối tượng học viên của mình Hay là đối tượng mà tham gia đào tạo trực tuyến với anh chị Đấy dù là là học viên, giảng viên, học sinh hay là ở cơ quan đúng không ạ Hay là ở doanh nghiệp đều phải làm sao đó như thế đấy ngoài ra thì cái việc là đôi khi chúng ta không phải là chúng ta không không cần thanh toán nữa thì có một cái chức năng mà tôi tích hợp luôn ở trên cái nói lắp.com này các bạn có thể thấy đó là kích hoạt khoa học thì các bạn chỉ cần ấn vào kích hoạt này đó sau đó điền cái mã cái mã mà các bạn đã tạo ra thì cái việc tạo mã khóa học như thế nào thì EduWeb cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để tạo và kích hoạt khóa học đấy thì các bạn chỉ cần điền mã mà mình đã tạo hoặc là ví dụ như giảng viên có thể chủ động tạo mã và gửi cho học viên của mình đấy và cái người đấy chỉ cần đăng ký tài khoản và sau đó thì ấn cái mã đấy vào và kích hoạt tài khoản thế là xong đó thế là ok cái chức năng này rất dễ sử dụng luôn đó là cái thứ sáu là chúng ta nên có cái phần là à, kích hoạt tài khoản ví dụ như có những người họ muốn là à, vận chuyển cái khóa học họ không không không có chuyển khoản này hay là họ muốn à, đăng ký trực tiếp này thì mình có thể tạo khóa học cho họ luôn đấy thì cái điều đấy là rất là dễ đấy là cái điều số 6 mình gợi ý cho các bạn ngoài ra thì một cái website mà à, dạy học trực tuyến của chúng ta nói chung dạy học trực tuyến nói chung hay là về inner link nói chung đi thì chúng ta cũng nên có cái phần là gì có cái phần chia sẻ thông tin đấy phần chia sẻ thông tin hay là gọi thông thường như một website thông thường nó gọi blog đấy là những cái bài giới thiệu là có thể là những cái bài marketing để chia sẻ đấy ví dụ ở trên web này ờ, thì tôi làm tôi cũng là một người trực tiếp ừ, chính tôi là một người trực tiếp để làm marketing cho nó lắp trong com ở đây thì những cái bài viết ở đây đấy các bạn xem ạ đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể làm sao tạo những bài viết để làm sao để để thu hút khách hàng tiềm năng của mình thu hút cái đối tượng học viên của mình hay là để thu hút những người chưa biết tới cái cái, cái trang web đào tạo trực tuyến của chúng ta hay là chưa biết tới cái trang e-learning của mình hoặc là ví dụ trong cơ quan nội bộ của các bạn đi hay là ví dụ như có một vài à, anh chị à, có một vài anh chị triển khai các mô hình mà đào tạo ở tỉnh đi thì anh chị hãy đăng làm sao có một cái mục là đăng những cái bài giới thiệu về trang web của anh chị hay là chia sẻ về cái chuyên môn của anh chị ở trên đây và hướng tới những cái đối tượng cụ thể của mình đó ví dụ như đào tạo ở tỉnh thì làm sao à, chia sẻ với những người ở tỉnh đó chia sẻ nội dung cho những người ở tỉnh đấy ví dụ như website này thì thì tôi sẽ hướng dẫn cho họ là hãy đăng những cái bài làm sao những cái cái từ khóa mà khách hàng hay tìm kiếm để làm sao khi khách hàng tìm kiếm thì có thể thấy được website của mình đó và website nói lắp.com cũng là một trong những mô hình được triển khai khá là thành công nếu bạn search về cái việc là chữa nói lắp ở Hà Nội hay là ở Hồ Chí Minh thì hầu hết là ra nói lắp.com là đứng số 1 luôn đấy thì đây cũng là một dự án thành công của tôi mà tôi rất là khá là tự hào về cái dự án này đấy thì bạn hoàn toàn có thể tham khảo cái mô hình của nó lắp.com và à, đấy là cái phần giới thiệu qua của tôi trong trong 6 à, cái đầu mục mà tôi gợi ý cũng như là demo để chia sẻ cho các bạn về cái việc là khi mà chúng ta làm cái web e-learning, web đào tạo trực tuyến dù là các bạn là cơ quan nhà nước hay là các bạn là doanh nghiệp để đào tạo nhân viên hay là để à, đào tạo thị trường khách hàng hay là các bạn là giảng viên hay cơ quan là đại học hay trung học gì thì các bạn cũng nên lưu ý những cái điểm mà tôi đã đề ra và tôi đã demo thử cho anh chị xem một cái web học trực tuyến web e-learning trông nó như thế nào đó thì khi anh chị làm thì anh chị lưu ý những cái điều đấy ngoài ra nếu anh chị nào ấy đang là giảng viên hay là anh chị nào đang muốn triển khai cái mô hình là e-learning học tập trực tuyến đấy thì hoàn toàn có thể liên hệ với bên EduWeb các bạn hãy truy cập vào trang website là eduweb.vn đấy thì ở, ở đó thì các bạn có thể đăng ký đăng ký thì chúng tôi tư vấn miễn phí cho bạn hoặc các bạn có thể comment phía bên dưới cái video này đấy ví dụ comment comment số điện thoại chẳng hạn hay là comment cái Facebook của bạn đấy hay là Gmail thì tôi có thể gửi cho bạn à, những cái mẫu website cũng như là tư vấn cho bạn thêm cụ thể hơn về việc là chúng ta sẽ à, triển khai một cái mô hình e-learning hay là triển khai đào tạo trực tuyến như thế nào để cho phù hợp nhất đặc biệt là trong cái mùa dịch corona này đúng không ạ thì mọi cái công việc mà đào tạo trực tuyến đang được đẩy nhanh rất là nhanh tất cả các cơ quan đoàn thể cũng như là các doanh nghiệp cũng như là các cái trường học đang đẩy nhanh rất nhiều đó và hãy làm sao nhanh chóng liên hệ ngay lập tức với EduWeb để dẫn đầu và thống trị thị trường dạy học trực tuyến của bạn ngày hôm nay đó và đó là chia sẻ ngày hôm nay của tôi và Nghĩa Maker chuyên gia Digital Marketing và hẹn gặp lại bạn ở một video khác. Xin chào!